cái trộn bài này cho anh nhìn bố cái nào đây gươm suốt ngày đổi bốc bốc nó nhất đâu tiền thì có cầm đi được vài cái đồng bạc lẻ kệ tôi ông ăn hết tôi tiền tôi tôi đưa ra bao nhiêu đã có đi đánh bài nào đưa chục triệu đi lên còn đòi đánh lá 500 ông điên là đánh ờ, lá 500 lên chục triệu đi hết tôi đây rút ra cái gì đâu còn nữa không ừ. Ui vẻ đẹp thế Xin xong anh rồi Từ xem nào Hả? Xin luôn á Xin luôn Xin xong á Yên nào, yên phải làm thế nào chứ Cái ra Cái đây chứ nói gì không từ từ Thứ tự như ông vội đấy Vội Mấy khi lên bài đẹp ông lộ hết bài Nói xin đi Báo lúc báo, báo xong nha Tôi chịu rồi Cuối cánh xin đi thôi Anh xin này 5 lá 6 lá 6 lá bốn năm sáu bảy tám chín thế thì ai bắt được tôi bảo kê rồi tôi cầm à, bằng mắt hai con mười rồi ba con mười rồi heo Đấy, chả có gì. cái gì hai dừng lại từ từ, từ hai dừng lại đây đấy à, đỡ mất tiền mày quá <laughs> bốn bốn cái cũ à? bốn mươi kỷ vâng làm cái này gả cho anh đèn thế ừ. Ừ. Ừ. tiếc à quá Ừ, bắt cũng xứng đáng rồi chứ bán bài ai chả xin mà ai chả xin đen lắm nó có tứ cứ cà không thì bắt nó được đâu cái ông anh bài không không không biết bốc cái à đấy chia đi đủ chưa đủ chưa chưa nhìn biết chưa đủ rồi đủ chưa Ê, cơ mà ngon nhỉ đánh từ đầu đến cuối thua nghe mồm thôi thì này được cắn xin vào vốn lời nhiều cũng làm sao nhỉ thế là ba ván như thế là về có xe hơi đi mà ừ rồi xe hơi thì có mà mơ ước cái gì cao sang quá cái bài gì anh được con xe gọi là jeep rồi con đi nhất nhờ anh đi à quên bị bắt nước anh đi sao bảo sẽ kêu là bảo đi nào báo không phải nhiều đấy à, cái báo gì không không báo cái chưa nói gì tôi báo sao được đánh đi đánh đi khóc con ba à, bảy sư to đánh bảy cá con hai rồi sai lầm này anh ơi đấy luôn đôi sáu gì gì đôi cù dạ bỏ đôi ca đánh nhé đánh thôi đôi năm tôi chịu dạ chịu rồi hai ba bốn ui chịu rồi ghép phân một thơ bảy tám chín à, mỗi tôi còn đi luôn cốc năm cốc bảy 8 9 9 báo 2 Báo này ra ngoài 9 10 gì? 6 mét Hai lá Hai lá giảm 1 triệu sang đây Ừ, đen đấy nhỉ? 3 triệu rồi Tí về chuyển khoản được không anh? Hả? Được Tí về chuyển khoản được không? Em chuyển cả người cũng được, em có khoản đâu mà Bảo bảo chồng em với em ở đây được thì luôn đây tôi trộn rồi có thế à thì tôi chơi được gì ai biết được đâu ba cái phải trộn nhỉ ba bốn năm sáu xem đi bảy tám ừ, chín mười ốm vào xem dạ, cái bây giờ đây mặt vờ mất hết nước rồi gọi bài gọi là hết nước rồi dạ. ơi dạ. Dạ, chán thật này nói bậy rồi tay thơm toàn nước hoa năm mười tay thơm ôi giời văn bài tay thơm nước ca đây có thiếu át đâu mà nước xả đi luôn heo ôi xời từ từ người đẹp đứng yên lại hai à bật luôn đi tứ quý chín đỏ thế nhỉ sang tiền nữa còn gì nữa bốn nhà này chín lá nhà này chín lá nhà tám lá với một ván à, bằng báo đúng không bắt bằng báo bắt là 10 triệu đúng không 10 à, triệu cộng với lại 8 lá 8 à, 4 là 14 triệu 4 triệu rưỡi này đây anh bốc cái không Ôi, chơi nốt đấy nhỉ. À, hết tiền rồi đấy. Được chưa? Tôi bốc. Thoải mái. Bỏ nó. Một khi đó là. Ôi em cởi cái áo luôn à? Cởi áo nóng lắm người, bức cả mình. 5 6 7 8 9 10. Trong mình ván này ra đây ở thôi. Ủa, từ từ nhá từ từ thôi chịu rồi đánh ra từ từ nhá ôi giời ơi bài à. được ngoài đừng có nói lên độ nhá yeah. đóng thôi. cái bảy đi bảy kìa mười kìa phi lạng à ao ừ, chết rồi cháy rồi không không cháy đâu ừ, không được nghe không ôi trời ơi tám chín mười chịu đứng lại tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu diêm ra ôi là qua về đi <laughs> ba bốn năm phải chọc mỗi cây này một hai ba bốn năm sáu bảy mình đánh sai thật chín lá là mấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 này 4 triệu 4 triệu Nốt Mắm nó nghỉ nhá Nốt và nữa nghỉ nhá Một cái nhá Thích làm gì Phụng nó để đấy rồi tiền nhiều để làm gì đúng không tiền mình nhiều thế tiền gì để làm nhiều tiền nhiều để làm gì tiền nhiều để trịch này chết rồi ui bài này báo được không Đó. Báo, báo không cái sao cái thì chịu thôi cái chẳng sao lật cái nọc cái ờ, lịch sự nào à, đỏ thế nhỉ bảy lá đầu quy đôi hai báo chắc rồi cái gì đây mà bản toàn đen thế lại chục triệu nữa chục triệu là ít thì mất luôn sang quán này thôi mình nghỉ luôn nhỉ 10 triệu mỗi người Con hết tiền rồi đấy Tiền thì em sang đây ngồi với anh, anh đưa cho chồng em thêm 20 triệu nữa xong như vâng. Hết tiền rồi mấy triệu đây từ từ mấy triệu đúng rồi đủ chưa đủ mấy triệu nhá chứ xa xăng thế nhỉ đủ rồi thế nghỉ đi nghỉ ông chơi mấy phát rồi hết tiền hết rồi rồi cho mấy năm trăm đây cho em 500 này tiền về cho ông triệu ông thua nhiều này